nào là nhập bản nhật bản ừ. nói tiếng việt hay quá à? <laughs> cảm ơn nhiêu sẵn à nhưng mà đọc tiếng gì à wow niềm sống không cảm ơn chị Kim Dâu, Kim Dâu Dạ, Kim Dâu Kim Yo. Wow. Vâng. Dạ. Thế là tin Ui Tin Trung Quốc Và Tiền Việt Nam Ờ, oh, Việt Nam Ừ Qua đây lâu chưa? Là 5 năm rồi nè 5 năm hả? Dạ yeah. <laughs> may mắn, anh ờ, giúp nha giúp em nha nghe tốt hài hôn xong là bình thường á bình thường hả bình thường hả là chưa chưa chưa kết hôn hả là có có có duyên không rồi này có duyên dạ. yeah. để vợ là <laughs> có duyên không có vợ chưa ừ, chưa chưa dưới Bây giờ kim kìa Kim ở Việt Nam nè Kim ở Việt Nam rồi bình mình bình thường đó gia do đạo à, và gia đình nó trộn phước ừ, trộn phước tại thân là bản thân mình nó cẩn thận như vậy cẩn thận cẩn thận hả chú ý á <laughs> chú ý á ok tìm không gặp ở đây 5 năm rồi đó 5 năm có về bỏ anh hả ừ. bao nhiêu tuổi lên 37 rồi 37 rồi còn 38 à, 38 à 38 38 thì lớn hơn à. nhưng mà năm năm hai hai à? năm hai năm ba nhưng mà cường đi học rất giống tám hai là con chó dạ dạ dạ Bỏ heo Dạ đúng rồi Người đi Tìm người là khó gặp làm dạy học à? Không Không có việc làm Tại đâu xài Anh anh giúp em Giúp em Hỏi cho em Đã biết rồi là đó mắt là tiền phòng hợp nhá và giật mất giống như độ của mình á đồ tiền nào dạ, tiền là mất, mất, tiền giật mất giật ngoài thân của mình á ừ. không làm việc em mất tiền này nhưng mà không không gặp nhá à, đúng rồi tìm người khô gặp à, Ê, khô gặp nhưng mà bây giờ là mới gặp nhá à. <laughs> sam này bình thường bình thường anh nói là bình thường nhưng mà cái này là có thể là không tốt nha <laughs> à in kanji à kanji là ừ. cái đồ ừ. nhà đó dạ. nhà là ok ừ. tiền là lấy ừ. nhiều nhiều biết やべえ万端ね万端 là 김신대 pháp lý hả giống như là pháp lý à <laughs> có thể là có may mắn à, trong tương lai đúng không được nha mình sẽ cố gắng trong cuộc sống Việt Nam nha làm việc chăm chỉ là học tiếng Việt nữa nha là kiếm tiền là tìm bạn gái là sẽ kết hôn nha là hạnh phúc nha mọi người ơi ta dư có một học hỏi nha là sau khi xin xong rồi á à, mọi người giải này mình phải làm gì là xử lý thế nào tại vì là bên Nhật Bản là khi về nhà thì mọi người buộc cái này trên càng cây nên không mang về rồi, ờ, nhưng mà bây giờ là Kazu bản không có này. xin xăm này phải làm gì hãy viết comment nha bây giờ là khó đi du lịch nhưng mà nếu mọi người có thể đi được chùa này thì hãy đến nha và nếu thích video này thì hãy share like subscribe nha bye bye sẽ mọi mọi người sẽ hạnh phúc nha bye bye